Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn trên thoại trước nha. Thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn trên máy tính. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ trình nào có trên thoại của bạn. Ví dụ ờ, trình duyệt ờ, Google Chrome này, rồi ờ, Cốc Cốc hay Safari của iPhone. Ở đây thì mình truy cập vào trình duyệt Google Chrome. Thì trên thanh tìm kiếm ấy, bạn nhập cho mình đường link là hoangrangxe.com suitgo suittenten. Mình xin đọc lại này, là hoangrangxe.com gạch chéo g gạch chéo tn tn Đường này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này. Khi bạn đăng ký qua link này ấy, thì bạn có thể nhận được mã khuyến mãi lên tới 100.000 luôn nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sử dụng mã khuyến mãi đó. Bước theo bạn nhấn uh, OK để truy cập vào này. Thì này sẽ một giao diện đăng ký tên miền của TT. Ok bạn kéo xuống này. Thì ở ô kiểm tra tên miền tại đây thì bạn sẽ đành nhập tên miền bạn muốn mua dụ mình muốn mua tên miền à, Hoàng Giang WordPress thì mình sẽ nhập vào này. Bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào kiểm tra. Ok, lúc này sẽ ra các bước để chúng ta có thể uh, mua tên miền ở trên Enten. Đầu tiên nhất bước 1 là bạn sẽ tiến chọn tên miền này, sau đó bạn thanh toán và cùng là hoàn tất. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các tên miền chứa tên Hoàng Giang WordPress và rất nhiều các đuôi như đuôi.vn à, này thì sẽ có giá là 550 000 rồi đuôi.com.vn sẽ có giá là 450 000 hay là đuôi.com cũng như là đuôi.net thì à, đều có giá là 198 000 và rất nhiều các đuôi khác nữa nha. Ok thì đây mình khuyên khuyến khích tất cả bạn là nên mua tên miền có đuôi.com hoặc .net nha. Vì hai tên miền ấy có giá năm đầu tiên và cũng như là giá gia hạn cực kỳ hợp lý nha. Và như vừa nãy mình chia sẻ là chúng ta sẽ có mã khuyến mãi và mã khuyến mãi đó thì sẽ dành cho hai đuôi là đuôi.com và đuôi.net nha. Rồi đây mình sẽ mua tên miền là hoàng giang wordpress.com này thì mình sẽ bấm vào chọn này Ok, bước theo thì bạn sẽ nhấn vào tiếp tục ở góc bên phải dưới cùng này. Rồi thì ở đây mặc định ờ, trên Enten là đăng ký tên miền của chúng ta là năm nha. Và các bạn cũng lên đăng ký ít nhất năm để có thể ờ, sử dụng được mã khuyến mại kia nha. Thì kế tiếp là dịch vụ bảo mật tên miền, nếu chúng ta không cần dùng thì chúng ta sẽ kéo xuống nhá. Và tắt đi này. Bỏ dấu tích ở phần ờ, bảo mật DNS đây, SEC này. Ok, ngoài ra ở đây nếu chúng ta không dùng hosting thì chúng ta bấm chọn này, này và nhấn vào dấu X này để bỏ này chọn là xác nhận nha kiếm nữa ở đây mình không mua tên miền hoàng giang wordpress vn thì mình cũng bỏ đi này nhấn xác nhận tương tự thế là tên miền hoàng giang wordpress shop mình cũng bỏ đi Ok như vậy là hiện tại là mình chỉ mua mỗi tên miền là hoàng giang wordpress.com và đăng ký thời hạn là 2 năm nha có giá gốc là 598.000 này tức là chúng ta tiết kiệm được 101.000 ờ, và tổng số tiền sau khi tiết kiệm là 497.000 và cộng thêm 10% thuế ờ, VAT tức là thuế giá trị gia tăng tổng số tiền chúng ta cần thanh toán là 546.700 đồng bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sử dụng mã khuyến mãi ok kéo xuống đây các bạn sẽ nhập mã khuyến mãi tức là mã giảm giá vào ô nhập mã giảm giá này thì bạn sẽ nhập cho mình là comlet 98 nhá để chúng ta có thể giảm được 100.000 luôn nha tiếp theo bạn nhấn vào áp dụng này rồi kế tiếp bạn kéo lên này Vừa nãy chúng ta phải thanh toán là 546.000 đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần thanh toán tất cả là 436.700 đồng này. Tức là chúng ta đã tiết kiệm lên tới 110.000 luôn nha. Ok, bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào tiếp tục này. Thì ở đây sẽ thông báo là vui lòng đăng nhập. Tức là nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn sẽ tiến hành đăng ký một tài khoản Tete nha. Ok, mình nhấn vào xác nhận này. Sau đó kéo lên này và nhấn vào nút đăng ký ha ở đây thì uh, chúng ta có hai lựa chọn nếu bạn là cá nhân ấy tức là bạn mua cho chính bản thân bạn ấy, thì bạn sẽ chọn vào à, một cá nhân này còn nếu bạn mua cho tổ chức doanh nghiệp hoặc công ty thì bạn sẽ nhấn vào tổ chức này đó ở đây thì mình mua cho chính mình tức là cá nhân thì mình sẽ thích chọn lại vào cá nhân bước theo thì bạn sẽ là nhập tên đăng nhập này nhớ viết liền không giấu nhá dụ ở à, tên đăng nhập của mình là Hoàng Giang xe chẳng hạn này đó bước theo thì bạn sẽ tiến hành tạo mật khẩu rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành nhập họ tên đầy đủ của bạn dụ họ tên đầy đủ của mình là Hoàng Văn Giang này sau đó mục giới tính thì bạn sẽ tiến hành chọn nam hoặc nữ này rồi bước theo thì bạn sẽ tiến hành chọn ngày tháng năm sinh của bạn này Kế nữa là bạn sẽ đăng nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Sau đó mục quốc gia thì bạn chọn Việt Nam cho mình. Rồi ở mục tỉnh thành thì bạn sẽ đăng à, chọn từ thành phố hiện tại bạn đang sinh sống. Ví dụ mình Hà Nội thì mình sẽ chọn Hà Nội này. Kế tiếp nhập địa chỉ này. Ví dụ mình ở Chùa Láng, Đống Đa, mình nhập vào sau đó ở mục số điện thoại thì bạn sẽ đăng nhập số điện thoại của bạn cũng như là nhập email của bạn vào nha và kế tiếp nữa bạn nhớ lưu ý tích chọn vào tôi không phải là người máy này đó để xác nhận rằng mình là người thật và cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một khoản tên tên ok ở đây thì mình cũng đã có tài khoản rồi thì mình sẽ nhấn vào đăng nhập này mình sẽ điền tên đăng nhập hoặc email sau đó nhập mật khẩu và cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập nha ok sau khi đăng nhập thành công rồi thì bước theo bạn sẽ nhấn vào tiếp tục cho mình này Tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành à, chọn phương thức thanh toán nha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các phương thức thanh toán như chúng ta có thể à, quét mã QR của ví à, điện tử VNPay này, cũng như là thanh toán qua ví điện tử Momo, rồi quét mã QR của ví điện tử ZaloPay, rồi ví ShopeePay, cũng như là ví Viettel Money. Hoặc là chúng ta có thể chuyển khoản qua PayPal và thẻ tín dụng, rồi chuyển khoản ngân hàng trực tiếp này, hay là chúng ta có thể đến trực tiếp văn phòng của Tenten để chuyển tiền nha. Ok, vừa dụ mình chọn phương thức là chuyển khoản ngân hàng trực tiếp thì mình sẽ nhấn chọn vào này. Thì đây sẽ lên là 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 7 ngân hàng mà chúng ta có thể chuyển tiền được nha Và tất cả 7 ngân hàng này đều của chủ tài khoản là công ty cổ phần à, GMO Zcom à, Ransitum này Thì bạn lưu ý cho mình nhé là chuyển tiền chính xác đến số tài khoản này của chủ tài khoản này và một trong các ngân hàng đây nha Ok Bước kế tiếp ở mục à, yêu cầu xuất hóa đơn thì bạn sẽ chọn là không xuất hóa đơn cho mình này Kế tiếp chọn xác nhận ha Rồi sau đó nhấn vào tiếp tục này Ok, lúc này sự thông báo như thế này thì ở đây bạn có thể đọc nha. Sau đó nhấn vào dấu X này để tắt. Và chúng ta cũng nhận được thông báo này, tuyệt vời, quý khách đã đặt hàng thành công. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Tenten này. Ở đây sẽ có mã đơn hàng cũng như là ngày đặt hàng này, rồi ờ, phương thức thanh toán, tình trạng thanh toán này, cũng như là thông tin của bạn nha. Thì bạn lưu ý nhé là phần ờ, nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản ấy thì bạn sẽ điền cho mình là mã đơn hàng hoặc là tên miền bạn mua nha. Dụ như vừa nãy mình mua tên miền là hoàng giang wordpress.com thì mình sẽ nhập vào phần nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản qua ngân hàng này này là hoàng giang wordpress.com và bạn có thể nhập mã đơn hàng này nha. Ngoài ra bạn có thể truy cập vào email vừa nãy bạn đăng ký tài khoản. Bạn nhập vào khi chúng ta mua tên miền thì uh, ờ, Tenten cũng gửi cho chúng ta một email có tiêu đề là xác nhận đơn hàng đăng ký dịch vụ này. Ok, mình sẽ mở lên nha. Thì bạn kéo xuống này, ở đây sẽ có thông tin tên miền bạn đăng ký này, là tên miền gì này, cũng như là thời gian này, rồi à, tổng số tiền bạn cần thanh toán nha kéo xuống tiếp nữa này sẽ là thông tin à, khách hàng của bạn này rồi sau đó là hình thức thanh toán này là chuyển khoản qua ngân hàng vừa nãy mình chọn hình thức này còn nếu bạn muốn chuyển tiền qua ví điện tử ở VNPay hay là Momo hoặc là ZaloPay hay là bất kỳ hình thức nào thì ở đây cũng sẽ hiện lên nha rồi sẽ có tất cả những số tài khoản mà bạn có thể chuyển tiền đến này cũng như là bạn có thể đọc này nội dung chuyển khoản tức là nội dung chuyển tiền đấy ghi là mã đơn hàng này ở đây sẽ có ví dụ này rồi hoặc tên miền mà quý khách đã đăng ký ok kế nữa là thông báo này rồi lưu ý đây. Thì ok như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cô nhiều hướng giúp bạn cách chúng ta mua tên miền giá rẻ tại Tenten ở trên điện thoại. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay về vấn nào trong quá trình à, đăng ký mua tên miền ấy thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video. hóa xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Và trong video tiếp theo, hóa xe sẽ chia sẻ quy luật hướng dẫn cho bạn các chúng ta đăng ký mua tên miền Tenten ở trên máy tính nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh hóa xe.